Yo và hello và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình Và mình Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với HR Karen Yes và trước khi bắt đầu video này thì mọi người đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe Và các bạn cũng đừng quên là lắp vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới từ kênh của mình luôn nha mọi người ơi Và ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại đến với gọi là Free Fire rồi anh em ơi Nhưng mà hôm nay có một cái điều đặc biệt đó chính là mình sẽ chơi Free Fire vào 3 giờ sáng cùng với lại phóng cận nha mọi người ơi à, Nếu mà anh em mà không ờ, tin rồi nha là đen gọi là 3 giờ sáng thì tôi sẽ cho anh em coi nè đó hiện tại trên màn hình là 4 giờ luôn rồi nhưng mà mình vẫn cứ thích gọi là 3 giờ ok ừ đấy, và hôm nay mình có gũ gọi là phong cận vô đây chơi luôn anh em mà tôi giờ là sẽ chơi solo với phong cận nha để coi ai mới chính là bờ rồ nha các bạn và cũng có một cái điều giới hạn đó nó chính là mình đang chơi vào 3 giờ sáng ấy cho nên đó là mình không thể nào mà la quá nhiều được nếu mà la quá nhiều thì bà hàng xóm sẽ kiểu cái thằng kia mày làm cái gì đấy ừ, cho nên là những con khổ đấy tôi sẽ không la quá nhiều đi ok nha còn bây giờ thì bắt đầu video tên nào let's go rồi ok bạn ơi chúng ta cùng nhau vào game nào thì ở đây thì trời cây đo này tính ra là bạn giảm có tiền của có mỗi cái cây sm 8 thôi bạn còn mấy cây khác bạn không giảm à? à <laughs> đúng rồi tại vì hôm nay bạn chơi sm 8 nên mình giảm sm 8 thôi <laughs> trời ơi ổng không ổng không giảm tiền mua mua giáp luôn bạn ơi ok vậy hay cho nó công bằng người nào mà chiến thắng thì người được tiền mua giáp phải không chứ okay. ai cũng được tiền mua danh thôi thì còn gì công bằng nữa đấy ok mình nghe nói là trong cái bản cập nhật mới này của Free Fire các bạn là bắn cực kỳ dễ hit shot luôn, one shot luôn. Cho nên là không biết sẽ như thế nào đây. Ờ công Lâu nhận á. nha, công nhận công nhận mình chơi khẩu này mình toàn hết sọt không ba. Dạ, ui tính ra là khẩu này cái đó bắn này à, còn mình mình chưa bắn bao giờ hết cho nên mình không biết cách chơi cái khẩu này. Mình ít chơi mấy khẩu uh, người ta cá mập này lắm bạn ơi. Mình nghe tiếng cài bên đây. À! Ui, khiên Ronaldo hả cài? Ui, khiên Ronaldo. Kiến Rando đồ hả cái ha <laughs> Bơm keo nữa chứ Trời ơi bơm keo các kiểu luôn kinh thật Nơi ta á à, Trời ơi xém nữa mình móc cay được các bạn ơi No Ôi hết sầu luôn à. ghê Quá đơn giản các bạn ơi Phải nói là quá đơn giản <laughs> Quá đơn giản cho một cuộc tình Ok để mình mua cho mình một quả bơm keo nè à, Với lại mua cho mình thêm một cây nấm Đấy để chúng ta có thể đặt nấm ra à, phòng khi ờ, bị tấn công ok ui đang còn dư một ngàn tiền luôn kỳ này phong giàu rồi mấy bạn ơi cái đó anh đủ tiền mua bông keo không có cần đủ phong không cho quả không đủ chứ đủ tiền mua giáp luôn bạn ơi đủ tiền mua giáp luôn mà tưởng không đủ ở đây phong cho quả nè trời ơi nghe thấy chút em rồi giờ coi nè ôi chưa gì mất nhiều máu thấy cay ổn cay <laughs> ổn ổn ổn ổn ổn hả ổn hả ui ui ui trời ơi tính ra chưa kịp làm gì hết ông bắn mình đi lịa luôn bạn ơi ghê thiệt rồi rồi rồi, rồi. rồi. hơi căng nha oh oh oh bởi bông keo nha cay nha lò phòng nha cay đâu rồi mình đây đây đi cay ơi núp làm gì cay ơi núp ra luôn ra luôn mình đổ máu rồi chết tôi rồi chết tôi rồi ủa trong đây bơm keo vĩnh viễn hả bơm keo vĩnh viễn luôn ui ui no đau nha đau đúng không nha đau đau đau đau đâu chứ đâu chứ đâu vải cả trưởng luôn à bo tròn luôn nhờ được của nó nè bo tròn hồi máu chứ ok ok ok bo tròn để hồi máu chứ ừ thì mày cứ hỏi đi có nói gì đâu mình là mình thông minh mày hiểu không mình là một người rất là thông minh bạn đâu mình đây mình đang đứng chờ chết rồi chết rồi bo bo bo bo no dạ. trời ơi <laughs> <laughs> chết bò oh, <laughs> trời ơi các bạn ơi do là cái đon đứng trước mình mà mình đặt bông keo đằng sau lưng thì mình lại mình sẽ bị bắn liền trời ơi chết to bạn ơi cay thế đen đen nói đen nói thôi phong phong pha đã nhường mình đúng không mình biết mà ờ pha đã mình nhường bạn thôi ừ, chung là biết điều phong. tí đi bạn ơi ok ok ok phong là đỉnh cao mà chúa tể ủa mà sao cái cây này cái cây này nó ít đạn quá ha cây này nó có 30 viên à ủa gì tính ra 30 viên 30, là nhiều á 30 với không ý mình nói là đạn dự trữ á 30 với 30 là một cây nó có 60 viên bắn tầm à không có tại vì bạn đang chơi hai lần bạn đang chơi trong tự chiến á nên nó vậy á ờ à. hello are you okay ok Hello Kai. Ôi mấy bạn nhìn cái skin của mình nhìn nó lấp lánh ánh kim cương các bạn nhìn nghe thôi thấy mùi nhìn thôi thấy có mùi tiền rồi các bạn ơi. Lồng lành lấp lánh kiêu xa. Cái đó đâu nhờ? Mình đây nè. Cái đó đâu nhờ? Cái oh. đó này, cái đó này. Tự nhiên mình bật cái uh, con chuột lên bà. Chưa kịp phản ứng gì luôn. Ok, ôi ôi. Ủa tính ra là sao cai cài có có bốn có có bốn trận vậy cai? đáng lẽ phải cài 7 trận chứ bạn bạn cài có 4 trận vậy tôi an rồi tôi an rồi 4 trận thì làm sao mà cai cái thắng mình được cai ơi ủa sao có 4 trận vậy ta bốn trận thì làm sao thắng mình à, được rồi sao hồi nãy mình tạo thẻ mình tạo thẻ lên 13 trận nhưng mà cái đó không phải là tạo trong nâng cao quên đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo ôi ôi toan rồi sao gỡ được gỡ được yên tâm bạn mình gỡ được mình thắng thêm hai mình chỉ cần win thêm hai trận nữa là mình win luôn rồi còn gì nữa <laughs> ok anh gỡ thế nào được gỡ thế nào được mà gỡ nữa bạn nào bạn đâu bạn đâu ra đây đi mình đang ngoài mid nè à ngoài mid hả mình thì mình đang nấp ở một nơi rất xa nơi không có khói bụi thành phố à? ở một nơi đẹp như mơ ơ ơ ơ nhiên là sơn núp à ờ núp gì mình đang ra ngoài mid với bạn đây ủa đâu không thấy ai vậy bạn thật bạn ngoài mid vậy sao mình đi vòng vòng mid không thấy bạn vậy mình lạng ở chỗ khác rồi à bạn ơi trời ơi ok ok cái đó đâu nhỉ ui gì mà bắn không trúng gì được mình viên nào vậy cay không trúng viên nào gì mà xui dữ cay hả không trúng viên nào là đang hồi máu đúng không hồi máu gì trời ơi tôi mà thèm hồi máu đứng đây tên gì chạy bò chạy bò Ủa no no no no Chúa tể chơi bom à Lại là Lại là cái trò chơi bom anh trời mình né rồi ta mình né rồi ta trời quả bom chết luôn bạn ơi đỉnh cao vậy mình lên chạy luôn. rồi men, trời quả bom chết luôn ui đỉnh cao quá phong ơi Được, dạ, tự hào quá cho chơi bom mình sẽ mua quả bom bàn tay vàng trong làng chọi bơm nha các bạn nha xịn vãi nồi ôi rồi phải đó tôi đã chạy rồi mà ta tính ra là tôi đã nhường ông ở chỗ là tôi không hồi máu luôn cay tại vì cái nút hồi máu tôi nó bị lỗi là tôi chưa hồi máu được thôi trời ơi nhường rồi mà cay cũng thắng được nữa buồn cay quá trời nghe nghe nó nhục luôn các bạn ba một rồi nè trời ơi chuẩn bị thắng bốn một nè xui okay, thiệt okay. Xui. mình phải cố gắng gỡ lại thôi chứ tới đây là không được rồi thế à, à thế à mình nè bạn bắn mình đi bạn mình nè bạn ủa kỳ á à? này mình đánh ra đây à sao đặt bông keo bạn sao bạn đặt bông keo <laughs> mình đặt bông keo tại vì là bạn cũng đặt bông keo cho nên mình đặt theo thôi mình bắt trước hiểu không cay đâu rồi cay ơi xù quá xù nha cay nha <laughs> lại người chơi hệ bom à <laughs> hù hù hù cay xíu rồi hù cay xíu rồi hù cay xíu rồi hù cay xíu rồi trời ơi cay su quá su cay su quá su Oh no no no no no Oh no no Oh no Trời ơi này thì người chơi hệ bơ mà Không hồi máu được bạn Mình không bấm nút hồi máu được Trời ơi trời à, cay đi Bạn ấn à, cần chuyện Bạn thử à, Có cái cái nút hiện chuột lên không đó nãy ấn nút hiện chuột lên Bấm vô cái hộp máu á à, cũng là một ý kiến hay Hồi okay, xưa mình từng vậy các bạn Nhường cho bạn trận đó À lại như nè <laughs> lại như là nhường thôi nhường trận thôi đúng không trời ơi trời khoan, khoan, khoan. mình có được chơi súng khác không vậy không mình đang test cây uh, m tám x này mà chơi cây này chứ được luôn M X tám hay m tám x ta m X xm 8 mà M tám hả <laughs> tính là hai cái rồi hai cái đều không đúng luôn cái đó đâu nha phong đâu nhờ phong là người chơi hay bom à chơi bom đâu đâu nhờ có một sự im lặng không hề nhẹ ở đây đâu rồi cái gì mà cứ băng quăng bơm hoài thế nhở? gì mà cứ băng bơm, bơm, bơm đâu băng bơm hoài nhở? hai mươi tám máu lú cái đầu lú cái đầu lú cái đầu lú cái đầu ui đầu ui, ui, ui. Đầu đấy, đầu đấy Đầu sao không đâu Ảng à, cứ đứng me me nhau <laughs> Me me Me me Ê bạn chơi vậy bạn chơi được không cay Hả bạn vậy? bạn chơi vậy Bạn thấy bạn chơi bạn quăng bơm liên tục vậy sao mà nhắm chặt Oh my god Cái gì Cái gì đây ok gỡ được rồi đó ca gỡ được rồi đó trận cuối trận cuối trận cuối no no no trận cuối nè coi ai thắng ai thua nè trời ơi trời hơi bị hơi bị cay cú rồi đó các bạn ơi mình hơi bị cay cú rồi nha để coi ai thắng ai thua đây trời ơi trời tôi hơi bị cay cú rồi các bạn ơi lạc cô lạc cô lạc cô tôi tôi hơi bị cay cú rồi đó phong ơi phong à giờ đâu á lại chơi trội vườn bạn có công nhận là bạn là người khởi nguồn của của của trò chơi này không mình khởi nguồn gì đâu mình chơi bình thường mà ủa giờ mình bấm qua cái nút nút lấy súng cũng được bạn ơi gì kỳ vậy no! no! rồi yeah! no! quá đơn giản cho một cuộc tình quá đơn giản cho một trò chơi nãy giờ mình bỏ mình không la mà mình la nhiều quá tí nữa hàng xóm gọi điện cho công an phường đến hốt bạn cho mà coi tí tiêu các bạn ờ, thấy okay. công an phường tới nhà là hiểu rồi thua thầm tệ quá các bạn ơi trời pha cuối mình di chuyển ngáo anh em biết không dạo này free fire tôi nó cứ lỗi mà dạo này mấy lắc cái vô máy lắc thế mẹ lắc thế à, do máy lắc thôi chứ không phải là do bạn chơi dở đúng không dạo này máy lắc thế anh em ạ thật tình luôn đó khó chịu luôn ờ, nhưng mà nói rồi. chung là bây giờ là cũng gần 5 giờ sáng rồi và hy vọng hàng sớm sẽ không qua tấm đầu mình nhưng mà cảm ơn anh em đã xem video này và nếu mà các bạn yêu thích thì đừng quên đây là channel của mình một nút like share và một nút subscribe và các bạn cũng đừng quên là lắc vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất của mình luôn nha mọi người ơi còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video free fire tiếp theo của mình tạm biệt Peace. bye bye